thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mộng em thương sắc tím băng lăng anh thương màu áo trắng tan trường hoa tung tăng tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu chưa trao câu ước anh mong sánh bước cùng em vui bên em ngày đám cưới trên đường hoa tím cung trời mùa thi năm cuối sông em theo chồng xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếng ngân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 mà sao không chịu nói để giờ tiếng ngân thơ người yêu hoa tím ơi sao không chờ cũng đời vội vàng chi lắm em ơi trường đời không là mơ như lời thơ ngày đó trường đời ôi lắm nỗi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 về ngân khúc ngát sâu vương hoa giang tím đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em rồi về ngân khúc ngát sâu vương hoa giang tím đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em em đi vang lên mái tòng thề ngõ hồn dâng tái tê anh làm thư vu quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi những mùa trắng vu quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cô chi em ơi nhìn gió lên khơi lòng cô trông vời một người xa cuối trời nơi đây phiến gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi vì một đêm trăng thanh quán bên đường vắng thanh chỉ còn em với anh mái tổng thể ngõ hồn dâng tái tê anh làm thư vu quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi những mùa trắng vu quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cô trong vời một người xa cuối trời nơi đây phiến gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng thanh chỉ còn em với anh ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng thanh chỉ còn em với anh thuyền không bên thuyền mãi lênh đênh em cô đơn như con thuyền ơi nhăn theo sóng thuyền ở ngoài khơi bên nơi nào thuyền đồ nghỉ gieo bao phú phàng cho hoa kiêu tàn thương số kiếp bẽ bàng rồi cứ trách mình quá vội đầu đừng trách gì nhau khi duyên tình mình sang dở thương dùm người em nhỏ ngày theo chồng lên xe hoa thôi xin em đừng có buồn xin em đừng có buồn tình nào cũng cay đắng tớ duyên xe hoài mà không tròn con đường tình đâu còn một lòng son tim héo mòn em ơi xin em đừng dối lòng xin em đừng dối lòng tình nào không chua giọt. em lên xe hòa đưa lối về không cho duyên lối thề em về đi thôi biệt ly mình quá thương nhau duyên không tròn càng đau khổ mình nhớ thương nhau duyên không chọn lòng giống tôi tình mới vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở đâu người nào bước hỏi mà không lè hoen đôi đã xa nhau duyên không tròn đành lỡ hẹn lòng con vui đâu khi xa người mình yêu dấu đừng trách gì nhau khi duyên tình mình sang giờ thương dùm người em nhỏ ngày theo chồng lên xe hoa thôi xin em đừng có buồn xin em đừng có buồn tình nào cũng cay đắng tớ xin xe hoài mà không tròn con đường tình đâu còn một lòng son tim héo mòn em ơi xin em đừng dối lòng xin em đừng dối lòng tình nào không chua xót em lên xe hoa đưa lối về không cho duyên lối thề em về đi thôi biết ly tình quá thương nhau duyên không tròn càng đau khổ mình nhớ thương nhau duyên không tròn lòng rồng tố tình mới vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở đâu người nào bước khỏi mà không lè hoen đôi tình mới vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở đâu người nào bước khỏi mà không lè hoen đôi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 giàu tiền như anh xin lỗi em không cần giàu tiền như ai em chấp nhận nhận thương đau rồi ngày hôm nào anh hỏi em câu rằng tiền tình sao em thì em nói em yêu tiền tiền là thiên liêng chung thủy thôi đâu bằng đừng giận em nghe em chọn tiền nhé anh tiền thắng tình thua đời có mấy ai chê tiền tiền tiết đời tôi tiền đồ trái tim tôi rồi Tiền làm anh đau em ơi em đành lòng sao Tình nghèo như anh trông thủy yêu em nhiều Tình giàu như ai thì chưa chắc yêu chung tình Nghèo tiền như anh xin lỗi em không cần Giàu tiền như ai em chấp nhận yêu sao xin lỗi em không cần sầu tiền như ai em chấp nhận yêu sao khắc sâu nhớ thương đầy vơi mong thấy ai mỉm cười làn môi xinh tuyệt vời để rồi buồn nơi ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời nắm tương lai trong bàn tay một câu nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi nói ra e ngại mặn theo gió trôi hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương ân hoan hồn như nở hoa trông chờ hồi ấm đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng chiều tím không mây đường cũ bước lần về buồn nghe dây dứt tim nhìn xe kết hoa màu trắng ngơ rằng mình mơ áo hồng nhuộm tiến đường. lá thu trầm rơi từng lá nghe buồn buồn từng bước ngay tìm về mở sông vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì tỏ tình ta mến nhau nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu suốt đời tình khắc sâu nhớ thương đầy vơi mong thấy ai mỉm cười làn môi xinh tuyệt vời để rồi buồn nơi ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình tương lai trong bàn tay một câu nói thôi đôi khi gặp nhau muốn cười nhưng rồi lại thôi nói ra e ngại mặn theo gió trôi hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương ân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi ấm đắng cay trong lòng chỉ thấy thiếp hồng chiều tím không mây đường phố bước lần về buồn nghe dây dứt tim nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ áo hồng nhuộm tiến đưa lá thu trầm rơi từng lá nghe buồn buồn đường bước ngay tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay lá thu trầm rơi từng lá nghe buồn buồn thường bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khen vì chữ tiền bạn bè xa ngã yêu thương phôi phai cũng bởi tiền sông có khi đục trong cũng giống như con người dù thật thế nhưng đâu chắc mãi không giàu sang đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn ai có qua đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời còn người cơi chế trong cơn nguy nan ta là ai thì hãy nhớ để rồi một ngày mình đôi khác đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé rồi tương lai mai sau từng bước lên cao cuộc sống hơn thua giành đua giúp ta kiên cường hơn đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời cũng do ta mà thôi chưa trách một ai khác trời sẽ thương ai trong phong ba biết vươn lên gian mà xem thường rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn ai có qua cuộc chơi mới hiểu xa sự đời cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời còn người cười chế trong cơn nguy nan ta là ai thì hãy nhớ để rồi một ngày mình đôi khác đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé rồi tương lai mai sau từng bước lên cao cuộc sống hơn thua giành đua giúp ta kiên cường hơn đừng trách ông trời không cho ta mà thôi chưa trách một ai khác trời sẽ thương ai trong phong ba biết vươn lên bạn hiền tôi kể câu chuyện đáng cay kịp làm thuê thằng học hành chưa tới đi làm thuê để nuôi mong ước người học tài thi đỗ với mong ước mai sau thành đạt với kiếp sống tha phương mong một mai tương lai đổi đời nào là từng câu nói tiếng mỉa mai bên tai từng ngày ngậm ngùi mà nuốt đắng đi bạn ơi nghĩ cho ngày mai cuộc đời này anh chẳng mong một mái tương lai đổi đời mà cuộc đời đâu dễ một bước chân lên cao thần trời cuộc đời này có mấy anh ngồi không xây lên bạc vang bao phòng bà bao táp tôi nhục đắng cây thân làm thuê nhiều lần ta khóc mà đời còn thấu dòng đời thì vẫn trôi vô tình như thế nhiều lần được tin báo nơi làng quê khiến ta lòng đau tiền bạc thì chẳng có thân làm thuê sông xa mẹ cha cuộc đời người ta ai ai cũng muốn rồi một ngày thoát ly thân phận bạc béo của mãi tương lai đổi đời mà cuộc đời đâu dễ một bước chân lên cao tận trời cuộc đời này có mấy anh ngồi không xây lên bạc vang bao phòng bà bao táp tôi nhục đắng cây thần làm thuê nhiều lần ta khóc mà đời có thấu dòng đời thì vẫn trôi vô tình như thế tiền bạc thì chẳng có thân làm thuê sông xa mẹ cha cuộc đời người ta ai ai cũng muốn rồi một ngày thoát ly thân phận bạc béo thành lời vì còn ngại tính gian dối rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò còi tàu vang lên xe màn đêm thân hại hùng bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau sợ câu tha thứ và sợ đường tình hai lối thì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòng chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thường đường tối về đêm nay gió khuya lạnh bốn qua tim ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt nhớ người thật nhiều đành gọi thăm tên thôi tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông em đời qua từng giờ lòng càng bồi hối sao xuyên và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi màu tình yêu là mông thành bọt bèo vào mây khói tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thương thương nhớ nhớ là thường đường tối về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt nhớ người thật nhiều đành gọi thăm tên thôi tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông em đời qua từng giờ lòng càng bối hối sao xuyên và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi màu tình yêu là mông thành bọt bèo vào mây khói tàu đêm vẫn âm mưu mang người tình vào thiên thu tình yêu là mông thành bọt bèo vào mây khói tàu đêm vẫn âm mưu mang người tình vào thiên thu từ xa tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương chân nghe quen từng biến sỏi đường nhà chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ cửa tâm tư là mặt nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mật đưa ta đi về nguyễn thủy loài người mùa yêu khi muốn ngỏ cùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi ta đưa nhau đến vùng tuyệt vời đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi người đi chưa đời sáng đưa nhau cuối đường sợ là đêm vui dù xuống thương quê hương và bé nhỏ tình này ngừng trong đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ chuyện bôn dưỡng tan lần mất đưa ta đi về Nguyễn thủy loài người mùa yêu khi muốn ngỏ cùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi ta đưa nhau đến vùng tuyệt vời đêm lạc loài giấc ngủ người đi chưa đời sáng đưa nhau cuối đường sợ là đêm vui dù xuống thương quê hương và bé nhỏ tình này ngần trong đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ thương quê hương và bé nhỏ tình này ngần trong đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ trời đất bơ over